Hải Đăng uh, Fishing xin chào bạn Hôm Hải Đăng uh, Fishing xin uh, review các bạn uh, sản phẩm uh, cần câu tay uh, của hãng GVK sản xuất các bạn nhé Đây uh, sản phẩm này uh, Hải Đăng đang uh, nhập uh, đủ size từ 3m6 đến 6m3 Tiên Hải Đăng sẽ giới thiệu các bạn qua cần uh, đây là cần uh, 6m3 các bạn nhé Nguyên đai nguyên kiện, nguyên túi luôn Đó, các bạn đây thông số cần đây các bạn Đấy, chiều dài 6m3 thu gọn là 1m2 à, đường kính gốc là 24 này đường kính ngọn là 1,2 này nhấc bổng là 1 à, cân 8 này Đấy, trọng lượng là 250 g à 205 g 6 đốt Đấy. cái này à, kiểu giả trúc các bạn nhé đây cái bịt là làm à, rất tinh tế Susan Phải đang gọi tắt là giả trúc đi à, cho dễ gọi các bạn nhé tiếng Việt cho dễ sang bịt đầu cần đầu alo xoay đây các bạn nhé đốt ngọn một ly xoắn bạn Đấy, xoắn đấy các bạn nhé bạn nhìn cái bước xoắn của nó này Đấy, xoay 360 à, độ xoay tròn luôn đầu vào lô này Đấy. năng sẽ tháo ra các bạn từng đốt một bạn dễ Đấy nó đốt uh, đít gốc đây con này tí mà không có nét đó. Đó. chống ờ, mòn đây phần này phần chống mòn đều xoắn hết các bạn nhé đốt còn lại đây các bạn Mm-hmm. như vậy phối màu rất đẹp các bạn ờ, xoắn ờ, ngang carbon ờ, xoắn ngang các bạn Đấy. phối màu đen vàng đen vâng, vàng đen màu lá trúc đấy các bạn nguyên tem đấy các bạn tem của hãng mà nó đây các bạn tem của hãng à, tem chống hàng giả của hãng à, gb kép đấy. đốt ngọn này các bạn Đấy, các bạn nhìn à, các bước xoắn của ngọn này là rất đẹp à, nhất tĩnh trọng à, lượng của nó nhất tĩnh là một cân tám các bạn gần 6m3 à, Tiếp đến Hải đang à, giới thiệu các bạn cần 6m4 đọc thông số đấy nhé không đang không tháo ra thông số của nó đây các bạn 4 mét rưỡi là thu gọn 1m08 à, này đốt gốc là 23 này trọng lượng nhất ừ, tải tĩnh là 1 à, cân 8 này Đấy. trọng lượng là 111 gram đốt ngọn được kính ngọn là một à, ly 2 5 đốt đấy là thông số cần 4 mét rưỡi tiếp đến là thông số cần này là cần 5 mét 4 đây các bạn tư 5 mét tư là thu gọn 1 mét 2 5 đốt và đường kính à, ngọn là 1 ly 2 đường kính gốc là 23,5 tải tĩnh là 1 cân 8 trọng lượng 150g 3m6 các bạn 26 ờ, thu gọn là 1m08 4 đốt 75g khá nhẹ các bạn câu thằng 36 này được đốt ngọn một ờ, ly 2 Đấy, giống kia trọng lượng thì 2m ờ, à. trọng lượng đường kính là phi 22,4 Đấy review lại các bạn à, thông qua cần này cần à, từ 6m3 với 3m6 à, 4m rưỡi 5m4 thì cơ bản nó giống nhau tác khác nhau thông số thôi về bề ngoài giống nhau thông số khác nhau thì đây Hải đang review lại cho các bạn cái bề ngoài của cái cần bên ngoài còn bên ngoài Đấy. đột gốc khá đẹp bạn nào hợp phong thủy màu này inbox riêng Hải Đăng hoặc là uh, gọi điện trực tiếp Hải Đăng hoặc là Zalo số 0904 14575 Hải Đăng uh, Fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing